Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và video trở lại ở đây Và trong video ngày hôm nay thì đây là một chiếc video rất là sớm Sớm đây là tại sao? Bởi vì đã thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng Và ngay khi thức dậy thì Vi quyết định quay cái video này luôn Cho nên đó là cái giọng ở trong video này á, mọi người sẽ nghe nó hơi ngạt mũi Nó hơi khịt khịt một chút ừ. Đó, à, thì cái chủ đề của mình ngày hôm nay đó chính là từ đây đến cuối năm các bạn sẽ có ba điều tích cực nào mình chỉ nói đến ba điều tích cực thôi nha mọi người thực ra mình biết từ đây đến cuối năm chỉ khoảng còn đâu đó khoảng hai ba tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ chuyển hoàn toàn sang năm 2022 cho nên nó là hôm nay năm nay thì chúng ta đã quá có quá là nhiều những cái điều tiêu cực rồi ba những ba điều tích cực thôi để à, chúng ta sẽ có những cái niềm vui để mà chúng ta sẽ gặp được từ đây đến cuối năm là gì là ba điểm tích cực mà bạn sẽ gặp được từ đây đến cuối năm là gì thì các bạn có thể coi tiếp video này nha à, thì hôm nay thay vì mình cho các bạn chọn tủ thì lại là cái CD chọn câu hỏi với mọi người à, chúng ta đừng quan tâm tới cái đáp án là à, người ta luôn nói là mình hãy mang tình yêu đến với nhà của mình thì um, các bạn đừng chọn theo cái cái cái cái câu chuyện nguyên mẫu nha mà các bạn hãy chọn theo cái ý mình à, tại vì mình biết hầu như sẽ có một số bạn sẽ không thích um, tình yêu chẳng hạn ừ đó các bạn hãy chọn theo ý của mình à, và không quan tâm là cái câu chuyện sau đó sẽ như thế nào thì mỗi ông thần sẽ tượng trưng cho một tụ cho mọi người đầu tiên là ông thần sức khỏe nè ông thần thứ hai là ông thần sự nghiệp ông thần thứ ba là ông thần à, tình yêu đó dạ. như thường lệ tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những bộ bài mình đều bỏ trong mô tả mọi người mở phần mô tả để xem cho nó dễ nha rồi mọi người đây là những bạn tuổi một nha trời như các bạn cũng thấy là cái bộ bài này nó rất là nhiều bài trà cho nên mình phân chia phần phân nửa đây ha cho các bạn dễ chọn à, mình sẽ rút ba lá à, cho những bạn tuổi một hồi nãy mình đã xào trước đó rồi vì nếu ở trên video thì mình sẽ rất là mất thời gian để xào đầu tiên mình có phát đây là một cái cái giống như là uh, một cái cái phần thưởng và cái sự hy sinh của các bạn vậy đó hoặc là bạn đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố và cái lá này nó tượng trưng cho là các bạn sẽ được ghi nhận và các bạn sẽ nhận được cái món quà mà mình cần nhận cho sự cái, cái sự nỗ lực của mình chúng ta nè các bạn có thấy cái hình ảnh của cái lá bài này cũng như là cái hình cái trái táo đại chính giống như là các bạn đã rất là rất là lao động rất là nặng nhọc để có thể có được cái cái cái cái cái vụ mùa ngày hôm nay là tất cả mọi thứ nó như là một cái bài test để thử được cái sự kiên nhẫn hoặc cái sự mạnh mẽ của các bạn và các bạn đã làm được ha mọi người đã các bạn đã đi đến một cái nơi cao nhất để có thể nhìn ngắm mọi thứ đó một cách hùng vĩ nhất rồi đó chúng ta có tulip red passion này mọi người đây là một giải bài rất tích cực nha hình như mình thấy cái năng lượng từ cuối năm là các bạn sẽ thành công đó mọi người có vẻ như là các bạn uh, à, sụm à, bài đuổi nhiều rồi á kiểu ờ, à, à, té tô cũng nhiều rồi mới có được ngày hôm nay thì à, dù sao đi nữa thì mình thấy ba lá này mong mại cho mình một cái năng lượng rất là tích cực à, hình như là cố gắng và nỗ lực rất là nhiều và hình như là cái điều ước của các bạn nó sẽ hình hiện thực ở trong cái tủ bài này rồi bây giờ mình sẽ coi tarot nha để mình sẽ biết được là ba ba điều tích cực mà các bạn sẽ gặp được từ đây tới cuối năm các bạn sẽ điều tích cực đầu tiên mà các bạn sẽ gặp từ đây tới cuối năm có thể là sau khi mà các bạn nghe tụ bài này xong à, các bạn có thể gặp được nó nhỉ à, đậu phô này là cái lá mà bắt đầu cho một cái chặng hành trình hồi nãy ờ, ở trong cái bài trà mình có rút được cái lá bài này à, những cái lá về à, đang thương mất mát các bạn đã đã đã, đã đã đã trải qua rồi cho nên là các bạn đang thành một người mà mang nhiều năng lượng hơn kiểu như là các bạn có kinh nghiệm hơn và các bạn đang bắt đầu cái chặng hành trình mới của mình Đấy. các bạn thông cảm cho cái ánh nến nó hơi lập lòe cho nên cái video của mình màu của nó nó không có được uh, đều <laughs> tiếp theo chúng ta có là lover yeah mọi người hồi nãy chúng ta đốt được cái lá um, tulip á thì mình thấy có thể như là bạn thấy một mối quan hệ mới và đây sẽ là một cái người yêu một cái gì đó rất là tưởng nói chung là các bạn sẽ bắt đầu tình yêu mới ha là vẽ đây không đầu phu là cả là lover nữa thì biết đâu các bạn sẽ gặp được chân ái của mình từ đây tới cuối năm ừ. và cuối cùng chúng ta có được Word nè mọi người chúng ta có rất là chúng ta có ba lá bài về sự trọn vẹn ở đầu tiên ha nhưng mà cái điều tích cực đầu tiên là chính là mình thấy các bạn có tình yêu mới và cái tình yêu này đáp ứng đủ cái mong muốn của các bạn các bạn muốn một anh trai như thế nào một chị gái như thế nào thì các bạn sẽ nhận được người như vậy tại vì bạn xứng đáng nhận được mọi người tại vì uh, mình không không nói quá sâu xa về luật hấp dẫn nhưng mà mình mình tin chắc là mình đã nói câu này rất là nhiều lần các bạn là người ở mây tầng nào thì mình sẽ gặp mây tầng đó cho nên bạn good bạn tốt thì bạn sẽ gặp được một người tương tự như vậy và người này á, thậm chí á, là còn kiểu là thành công và có ý nghĩa là phải thành công mà mình đã nói là người ta đáp ứng trọn vẹn hết tất cả những cái nhu cầu của bạn có thể như trước đó là nhiều người nói các bạn là à, mình chán cá chọn canh quá cho nên mình chia tay người này người kia nhưng mà không mình thấy đây có thể là người cùng với các bạn đi một hành trình rất là dài thì bị the, the world và khi mà bạn gặp và bạn tương tác với người này á hả cái tình yêu của hai người sẽ thực sự rất là sâu đậm à, đây là điều đầu tiên từ đây đến cuối năm ha bạn tụ một nè gặp được chân ái mình sẽ coi về thứ hai đó, chúng ta có rất là nhiều tài sản ngày hôm nay à, đấy kỹ năng pentacle các bạn à, tự chủ à, độc lập từ kinh tế có rất là nhiều xu nha mọi người các bạn nhờ à, già dặn như một quý ông uh, ờ, vũ su nhưng mà các bạn cũng đủ tháo vát và chuyên nghiệp giống như là một uh, cậu nhóc một kỹ sĩ ờ, su nè nói chung là các bạn biết khi nào mà mình nên năng động để kiếm nhiều tiền và biết khi nào mà nên định tĩnh và khi mà các bạn có một cái suy nghĩ là mình không cần phải chạy theo đồng tiền mà tiền sẽ tự sinh ra từ chính đôi bàn tay của chúng ta thì à, chúng ta sẽ luôn vui vẻ và luôn đầy đủ đó, nói chung là cái năng lượng của những bạn tụ một đó là mình thấy là vừa có tình à, vừa có tiền nha ừ. chúng ta có hai xu luôn mọi thứ nó rất là cân bằng cho đến cuối năm có thể như là có vấn đề về tiền bạc về tài chính của các bạn ấy nó sẽ chuyển sang một cái chiều hướng tích cực hơn à, nó nằm ở trong cái quỹ đạo và trong cái sự kiểm soát của mọi người đấy à, có thể như là nhiều lúc nào đó các bạn sẽ chi tiêu hoặc là à, hoặc là tiết kiệm được cái gì đó thấy cái năng lượng của tụi hai này là không phải là một cái người quá uh, kiểu như là phóng khoáng cho cái chuyện tin bạc mà các bạn biết chắc chiêu và dành dụm cho nên cái cái cái lá hai xu này đây cho mình biết là giống như là mọi thứ nó đều ở trong tầm kiểm soát của các bạn và ít nhất là các bạn luôn giữ cái phong thái là à mình có tiền chứ không bao giờ để cho mình rơi vào cái trạng thái túng thiếu mình thấy ở đây là các bạn thậm chí còn là người mang lại cái chỗ dựa và tiền bạc cho người khác à, chẳng hạn như là bây giờ các bạn thấy mùa dịch thì rất là nhiều người gặp vấn đề khó khăn thì bạn đúng không nhưng mà ít nhất thì bạn rất là độc lập và còn có thể uh, chăm sóc và có thể giúp đỡ cho người khác nữa ừ. mình thấy là những cái lá bài nó rất là tích cực ha cả tình lẫn tiền nha ừ. rồi bây giờ mình sẽ coi bộ cuối cùng để mình thêm điều thứ ba mà tốt lành mà các bạn tụ một gặp được từ đây tới cuối năm Ờ, có thể mình coi ờ, những cái điều tốt lành quá thì các bạn sẽ nói là uh, tại sao Vi luôn nói về những điều tích cực quá mà thật ra cuộc sống nó vẫn luôn có những cái điều tiêu cực xảy ra nhưng mà mình muốn mọi người là khi mà mọi người tin mọi người sẽ có một cái lực hấp dẫn mọi người sẽ có một cái một cái động lực một cái điều kiện để mọi người biến những cái điều tiêu cực tích cực đó trở thành hiện thực và tất nhiên rồi cuộc sống của chúng ta là như vậy sẽ có lúc nó rất là buồn nó sẽ có những cái bản tình ca đau thương nhưng mà tới lúc mà đó thì à, chúng ta cũng vẫn xứng đáng nhận được những món quà tốt lành mà huống chi những bạn tôi một mình thấy là những cái điều mà tồi tệ các bạn đã trải qua rồi à, và đến lúc mà đắp mộ cuộc tình trên những cái điều tồi tệ đó rồi ha à, mở cửa à, dọn dẹp sạch sẽ à, để đón nào những cái điều tốt đẹp sắp tới nha mọi người ăn mừng thôi trời ơi còn chờ gì nữa à, từ đây tới cuối năm thì mình nghĩ là các bạn sẽ tiệc tùng rất là nhiều hoa ăn uống nhậu nhẹt à, rồi à, tầm năm tầm bảy với mấy, mấy con bạn thân của mình hoặc là tổ chức đi đâu đi chơi đi đó rất là vui ha thấy mình cảm thấy rất là tích cực với uh, cái, cái trả bài hôm nay thì mình xem khá là nhiều của bài thì hôm nay mình nhận ra là mình có khá là nhiều bài mà mình chưa xem nên mình sẽ lôi ra hết chúng ta khóc bay away nè mọi người các bạn cũng sẽ tỏ thêm một nguồn năng lượng tích cực từ đây tới cuối năm tại vì chính ta có à, người yêu nè và chúng ta có tiền nữa thì chúng ta tội diện không tích cực đúng không mọi người rồi ta coi đời hay man nhưng cái lá này ở đây á nó, nó không mang cái ý nghĩa tiêu cực nào gì cả nhưng mà thì mình cái lá này nó có nó nói với các bạn á là thật ra cái cuộc vui nào nó cũng sẽ có điểm dừng và các bạn cần cần cần giữ cái chúng ta lại gọi là sao ta giữ cái ý thức của bản thân mình á chúng ta có thể đi chơi rồi chúng ta có thể à, gặp người này gặp người kia tương tác này người kia chúng ta có thể có tiền nhưng mà chúng ta hãy dương giữ cái phong độ như vậy cái lá này luôn nghĩa là cái gì cái gì nó cũng có điểm dừng của nó hết và những cái điều gì nó kiến tạo cho các bạn thành bây giờ cũng như là tạo nên một cái person của bạn bây giờ thì các bạn nên nên giữ những cái điều tích cực đó tại vì không có một cái gì mà tự nhiên xảy ra cả khi mà bạn tích cực năng lượng như thế này à, khi bạn có những cái điều tốt lành như thế này có tiền nè có người yêu nè thì các bạn hãy biết là lúc mà mình cô đơn nè mình không có ai nè rồi lúc, lúc mà mình nghèo mình không có tiền á thì nó sẽ như thế nào cho nên nó là chúng ta có thể vui nhưng mà chúng ta luôn giữ vững cái phong độ đó cái lá cái lá bài đời hai men ở đây á nó có nghĩa là ngược nhưng mà ở trong cái hình trạng này mình thấy có một cái dây thừng nó chói cái tay các bạn lại và nó nó nếu giữ như cái điều tuyệt vời các bạn thấy các bàn tay này nó tỏ như những cái điều lấp lánh hay không thì đó thì cái lá này nó cũng như là giống như là các bạn lưu đó hay đó là cái câu gì ta uh, phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi đó mọi người các bạn là ai các bạn tiếp các bạn bờ đồ như thế nào thì hãy giữ vững độ như vậy à, trong suốt cái trạng um, đường sắp tới nữa chứ không thì tình hình từ đây tới cuối năm thôi nha mọi người đó và nhớ mà tụng một từ đây đến cuối năm á uh, có những cái tin tốt lành là những cái ờ, thông điệp tích cực mà giống như mình chia sẻ nãy giờ thì các bạn có thể comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn uh, ờ, xịn hơn thì hãy like video này cho mình thì mình uh, mình rất là biết ơn mọi người luôn hay đấy những điều tốt lành mà những bạn tuổi hai gặp trong năm cuối năm nay chúng ta có cánh cặp một cái gì đó rất là tốt đẹp một cái gì đó nó rất là háo hức đang chờ đợi bạn ở phía trước à. Good. Yeah. chúng ta có đá về mục đích về tài sản hả và mình có một lá nữa là win shit out information will help you các bạn sẽ chọn được những cái thông tin những cái sự giúp đỡ từ một bậc quý nhân nào đó thì các bạn có thấy cái hình ảnh của những cái cây hoa nó quấn nó nó nó, nó quấn lên cái thân cây không Ôi, mình thấy ở đây giống như là các bạn sẽ nhận được một cái thông tin gì đó nó thực sự cần thiết và nó hỗ trợ được bạn hoặc là các bạn có được một cái sự đồng hành từ một ai đó mang lại những cái điều tốt lành cho bạn ha à, mình chưa coi về tarot nhưng mà mình thấy thấy là các bạn sẽ có những cái cơ hội à, à, nắm bắt được hay không là do chính các bạn thôi à, đây là tổng quan về bà già nha còn bây giờ thì mình sẽ coi tarot để biết cụ thể ba điều tốt lành mà các bạn sẽ gặp từ đây tới cuối năm mình rất là thích quay video vào buổi sáng vì uh, năng lượng của uh, một cung nhân mã như mình ấy thì mình cũng thích mặt trời á nhưng mà rất tiếc là cái chỗ này của mình á thì lại không đáp ứng được cái việc quay ban ngày mình rất là ồn mọi người thông cảm với cái tiếng giả của mình nha chúng ta sẽ có u su à điều tốt lành đầu tiên mà các bạn tôi hai nhận được từ đây tới cuối năm ờ, đại ơ vu kiếm nhờ các bạn rất là trưởng thành nha từ đây tới cuối năm về về cả tiền bạc lẫn cái ý thức của mình với mình cái suy nghĩ của mình à, và cuối cùng chúng ta có chính xu biết mãn nguyện biết biết gọi là biết đủ á mọi người khi chúng ta biết đủ chúng ta sẽ thấy hạnh phúc á cái cái cái câu này là nó nên đúng giống như là khi mà chúng ta biết là chúng ta thật sự có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời xong sẽ có gì khác chẳng hạn như là mình có cơm ăn mình có áo mặc mình có xe chạy đi chạy lại mình còn có thể đi lao động mình có thể ra ngoài đường gặp người là người kia còn có sức khỏe còn có mọi thứ à, mình quên nói những bạn tuổi hai là những bạn mà chọn cái ờ, ông thần à, ờ, à, ờ, sự nghiệp đúng ta thì một cái năng lượng này nó cho mình cảm biết như là các bạn đang giống như là đang ngồi ở trên đỉnh à, không biết sao nhưng mà mình thấy là các bạn sao đi nữa thì các bạn nếu mà các bạn không là một master của một cái khu vực nào đấy chẳng hạn như mình các bạn không phải là sếp các bạn không phải là một uh, trưởng phòng không phải là một cái người quản lý thì ít nhất cái năng lượng này cho mình thấy là các bạn là người làm chủ cái cuộc sống của chính bạn là người tự cung tự cấp cho bản thân mình về uh, vật chất về tinh thần à, và biết đủ giống như mình đã nói đây là có nghĩa là không phải các bạn không thiếu một cái gì cả nhưng mà cái lá những cái tụ này nó cho mình biết các bạn đang cảm thấy rất là nhàn nhã rất là thoải mái với cái vùng an toàn của mình đó kiểu như là cuộc sống của bạn nó rất là vui vẻ nó rất là bình yên nó nó nó không quá sâu bồ ừ. rồi bây giờ mình sẽ coi tên bên nha để xem điểm thứ hai từ tủ lạnh thứ hai mà những bạn tụ hai nhận được đến tới cuối năm à seven of quen và bảy gậy à đúng rồi chúng ta có thể di chuyển The Wheel Fortune các bạn sẽ đi đến một cái nơi mà các bạn muốn đi từ lâu rồi hoặc là cái nơi này nó sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều những cái kỷ niệm những cái bài học mà các bạn sẽ à, coi rồi như là bị mở mang tầm mắt rất là nhiều á chúng ta có The Devil à. The Devil ở đây á nếu mà theo hướng tích cực á The Devil cho mình biết là các bạn sẽ uh, đi để giải quyết cái phiền muộn cái gánh nặng trong lòng của mình ờ, có thể như là ở trên đây thì mình thấy là làm chủ được bản thân của mình nhưng mà có thể ở đây là một cái năng lượng mà nó mang cái tính nổi loạn mình không biết nha mọi người nhưng mà cái lá rời đi bộ này nó đây là giống như là các bạn không muốn bị kìm kẹp nữa tại vì các bạn có thể thấy hình ảnh trên đây một con quỷ mà nó nó nó giật dây những cái người mà thả thả thả thả thả gì thả gì thả than vô trong cái lò này ờ, giống như là các bạn bị nằm trong cái sự điều khiển lâu rồi và các bạn không muốn ở những cái vùng mà gọi là bệnh được khác giật dây mình nữa bạn không muốn người khác uh, áp đặt mình nữa các bạn sẽ là chính các bạn uh, cái cái lá này nó giống như là các bạn đứng lên nổi dậy và đòi lại quyền lợi cho mình vậy đó và các bạn sẽ thành công nha mọi người tại vì chúng ta có the will fortune ừ. chúng, ta sẽ đứng lên nổi dậy kháng chiến có thể đi đâu đó để để, để giải hoay tinh thần của mình và cũng để cho những người mà không tôn trọng và khiến các bạn khó chịu biết được là bạn pro và biết như thế nào tại vì các bạn thông minh và các bạn uh, xứng đáng nhận được cái uh, sự ghi nhận công nhận tích cực hơn à, ok bây giờ mình sẽ à, coi điều tốt lành thứ ba mà các bạn tụ hai nhận được từ đây đến cuối năm chúng ta lại tiếp tục có tu kiến tay quên à trong a à, tổ tổ tổ hai nè mình không biết là các bạn nào ở đây có cái xu hướng muốn nghỉ việc hay không mình không biết nha tại vì ờ, cái cái cái điều thứ ba này có thể là nó chỉ đúng với một số trường hợp thôi à, và mình cũng không tại vì mình nghĩ là từ đây tới cuối năm á, thì cũng còn có mấy tháng nên là không ai muốn nghỉ việc đúng không nhưng mình thấy cái tụ ba này nè các bạn nhem nhóm ở trong đầu á các bạn muốn rời đi tại vì các bạn không nhận được cái sự ghi nhận từ một cái người mà mình nghĩ là à các bạn đã bỏ ra một cái công sức rất là nhiều nhưng mà các bạn lại không nhận được một cái cái cái cái cái sự đồng thuận tốt hơn mình nghĩ là những cái bạn tụi ba nè các bạn nhận ra được cái gì đó nó nó kỳ kỳ ở trong cái nơi mà mình làm việc chẳng hạn như là các bạn làm việc ở một cái nơi rất là tốt đúng không thì khi mà các bạn Ờ, làm việc ở đấy người ta luôn nghĩ là các bạn sẽ ờ, rất là sướng các bạn sẽ có tiền là các bạn ờ, ăn sung mặc đẹp nè đó nói chung là các bạn làm gì các bạn cũng xịn hơn người ta hết trơn và các bạn ý thức được điều đó có nghĩa là các bạn cũng biết được là mình có tiền có những cái điều kiện rất tốt so với những người khác nhưng mà giống như là các bạn thấy được một cái gì nó, nó rất là kỳ ở trong cái cái cái tiềm thức của mình có nghĩa là mình đã chịu đựng những cái điều này quá lâu rồi và thật sự khi mà người ở trong cũ có mới biết được cái vấn đề trong kẻ có rất hơn các bạn nghĩ cảm thấy là khi mà mình làm việc ở đấy thật sự nó có những cái vấn đề mà nó hơi cá nhân một chút có thể như là sếp của bạn nó không ưa các bạn hoặc là các bạn thấy là sếp của mình thiên vị quá và đã đến lúc mà các bạn cần phản động ở đây rồi tại vì cái điều thứ hai cộng với cái điều tốt lạnh thứ ba mà ta thấy là các bạn sẽ có một cuộc đàm phán và các bạn thông minh đủ nguy hiểm để cho cái đối phương kia phải dài chừng các bạn có biết tại sao các người ở trên người ta hơi gay gắt với các bạn không tại vì các bạn quá thông minh Thế các bạn có biết là khi mà mình đi làm thì chỉ có hai thứ để có thể chinh phục sếp của mình thôi thứ nhất là mình sẽ là một người rất là giỏi mình phải có thật sự có năng lực cái thứ hai nữa là mình phải biết nệm sếp nhưng mà các bạn là thiên cái phe thứ nhất rồi tại vì bạn đã làm nỗ lực rất là nhiều nhưng mà bạn không phải là một người dễ đi theo cái sở thích hết người khác mà các bạn cảm thấy là nó không hợp lý với mọi người mà thấy một cái năng lượng bọc trực ở đây và cái lá đời đi buồn ở trên này cho mình thấy là các bạn đã ở trong cái vùng an toàn này rất là lâu rồi vì các bạn luôn nghe người ta nói là à, cái môi trường nó tốt lắm bây giờ mình nghĩ cái môi trường đó mình sẽ không tìm được cái công việc tốt như vậy đâu đại loại vậy và các bạn luôn nghĩ là thôi bây giờ mình điềm lại một điều nhịn là chín điều lành mình nghĩ như vậy rồi nó cứ lớn lớn nó cứ mọc cây trên đầu bạn từ ngày này qua khác và mình nghĩ bây giờ là các bạn xung quanh các bạn hãm lại các bạn luyện được cái sức chịu đựng của mình nhưng bạn xứng đáng xứng đáng rời đi rồi đó mình thấy là các bạn đã đủ lông đủ cánh để rời đi rồi đó để ra cái thế giới rộng lớn hơn và mình biết là bạn cứ nghĩ như vậy nè nếu mà các bạn không làm cái công việc đó nữa bạn sẽ chết thì các bạn hãy nhìn những người xung quanh đi những người mà không làm cùng cái nơi với bạn họ có chết hay không họ vẫn có những công việc khác và các bạn thấy được là họ vẫn tự tin thoải mái thôi cho nên nếu bạn nào có ý định nghỉ việc từ đây cuối năm các bạn không nhận được cái sự công nhận từ đây tới cuối năm một cách thỏa hiệp và hợp lý thì cứ mạnh dạn bước đi tại vì các bạn đã làm rất tốt rồi và các bạn xứng đáng được ghi nhận và các bạn xứng đáng được một tên tốt hơn và những người mà giỏi như bạn những người siêng năng như bạn các bạn cứ đi đến đâu các bạn cũng đủ trẻ đủ giỏi để người khác nhận các bạn vào làm cho nên các bạn đừng lo ha mình thấy một cái năng lượng một cái đầu mà hiểu biết biết điều của mọi người đó nhưng mà miễn là người ta đối tải tốt các bạn thì các bạn sẽ ở lại ờ, mình thấy có một cái đứa trẻ đi kèm với một ông vua về đầu óc ở đây là mọi người có nghĩa là các bạn cũng biết là mình đã nhận được nhiều và đủ giống như sự đấu tranh giữa cảm xúc với lại lý trí của mình vậy giống như bạn chọn giữa hai người hai người đàn ông và một người thì có thể lo cho bạn rất là nhiều một, một người mang lại cho bạn rất là nhiều tiền bạc nhưng một cái người còn lại thì người ta không có giàu nhưng mà người ta yêu bạn thôi các bạn nên chọn thế nào đây thì tùy các bạn thôi nhưng mà mình biết ở đây là các bạn muốn gì các bạn biết là mình đã phải làm gì rồi nhưng mà các bạn đang dần trừ thôi cho nên từ đây tới cuối năm nếu mà bạn có ý định nhảy việc nghỉ việc cái nơi mà bạn đang làm chỉ một số trường hợp với mọi người thì các bạn cứ mạnh dạn mà nghĩ đi tại vì mình thấy là các bạn xứng đáng hơn xứng đáng hơn nhiều hơn thế và các bạn xứng đáng gặp được những người tuyệt vời hơn tại vì ngay khi mà mình rút bài trả thì mình thấy là các bạn sẽ rời đi với mọi người mọi người sẽ luôn có những người xung quanh tuyệt vời giúp đỡ mình cái năng lượng của bạn tỏ ra những người xung quanh là bay quen xung quanh các bạn không thiếu những người bạn và những người này thật ra là họ yêu quý các bạn cho nên bạn nghĩ là thôi mình đi làm để mình gặp những người yêu quý này để để mà mình có thể uh, tương tác mình có những cái liên kết vui mình nghĩ là mình không gặp người ta nữa nhưng mà um, mình tin chắc là các bạn biết là các bạn đã chịu đựng và trải qua những điều gì rồi mình đã không nói quá lâu rồi và mình không thể vì tiền bạc mà mình cứ cưỡng cưỡng ép bản thân mà là à, mình phải đi theo lề lối những cái gì nó hơi cũ mà nó hơi mang cái tính chất mà người ta nói vậy đó ừ đó thì nói chung là lá bài nhưng lá bài này nó nói cổ động các bạn các bạn thực sự rất là hữu mà nếu các bạn cảm thấy là mình không được công nhận ở đâu thì hãy rời đi đi ra mình cũng có một cái suy nghĩ khá là giống như vậy tụi hai cho nên là có thể là các bạn sẽ không cô đơn và các bạn sẽ đừng có quá lo là mình là một cái chú cá loại ngược dòng nữa mọi người không ừ. nhưng mà tụi hai cố lên nha nếu các bạn tụi hai thấy những chia sẻ của mình có đồng cảm với cái câu chuyện hiện tại thì hãy để lại comment bên dưới hoặc xịn hơn có thể like video này mình rất cảm ơn mọi người pha trà cho những bạn tụ ba nha đầu tiên từ tốt lành Jung someone is next a dream to born in it really to change cái ghế trống ừ. ừ. lúc em lái nữa nào chúng ta có dân gơ của mình à uh, thật cái tụ hai này á nó cho mình cảm giác uh, nó hơi buồn một chút rồi ờ, hình như là các bạn uh, tụ ba sẽ mất đi một người nào đó trong cuộc sống của mình mất đi người yêu hoặc là các bạn đánh mất đi chính bản thân mình hình như là mình thấy cái bạn tụ, tụ ba này cái cái lá này nó nó cho mình cảm giác như là các bạn không còn là ông vua của chính bản thân mình nữa không còn điều khiển được chính suy nghĩ của mình nữa à, và cộng thêm cái lá milk này nữa thì có một người nào đó giống như là chăn dắt các bạn á mà khiến các bạn trở nên rất là buồn cười và đánh mất bản thân của mình ờ, nói sao ta mình mình mình mình cảm nhận được cái tụ bay này á các bạn đáng lẽ là một con vua và ngồi trên cái ngai vàng này nè nhưng mà nhưng mà cái cái cái, cái hình như mình thấy là giống như là chính các bạn từ bỏ cái hơi vàng đó và biến thành cái con ngựa cái con con này con con con gì con dê người ta con con con con lừa chứ hả à, mình xin lỗi con này là con lừa và để cho người ta chăn chắc và người ta chỉ đạo theo nhưng mà um, ở đây chúng ta coi lá do người của mình à, các bạn sẽ có một cái mối quan hệ liên quan có thể cuộc sống của các bạn sẽ xuất hiện một người phụ nữ nhỏ tuổi một người phụ nữ nhỏ tuổi à, mình chưa coi những cái lá này nó hơi khó hiểu mình vẫn chưa hiểu lắm về ba lá bài trà của những bạn tuổi ba nhưng mà ờ, giống như mình đã nói nãy giờ mình thấy là các bạn đã đến mất bản thân của mình và từ đây tới cuối năm là các bạn có thể là các bạn sẽ gặp người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình ha hiểu năm nay ngắn gọi là vậy đi đấy mình sẽ hỏi kỹ hơn về tarot nha mình sẽ hỏi ba điều à, tích cực mà các bạn tụ ba nhận được từ đây cuối năm mình sẽ hỏi à, điều đầu tiên nha điều đầu tiên nè wow có rất là nhiều việc ha mình thấy là các bạn thấy kiểu như là cái cái lá bài mà con lừa hồi nãy cái lá bài này là mọi người cái này nó khá là giống với cái lá mười gậy luôn á tại vì nó cho mình tính chất là các bạn phải phải làm việc rất là nhiều là nó bán sống bán chết và quên đi chính bản thân mình là ai luôn giờ để coi điều gốc lạnh là gì nha Trustic à, Trustic là một cái lá về công bằng đây để thôi mình coi tiếp nha mình coi tiếp rồi mình nói luôn và mười số à, yeah mọi người ơi chúng ta có 10 gậy và Trustic và 10 xu à mình biết tại sao là các bạn quên đi với nhà bạn của mình rồi các bạn là trụ cột trong gia đình ừ. mọi mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai các bạn hết tả điểm sửa trong nhà cho con bú như thế nào à, ba mẹ thiếu thốn ra làm sao đổ hết lên vai các bạn hết các bạn là một người cực kỳ cực kỳ đầy trách nhiệm luôn các bạn tự mang hết tất cả những cái gánh nặng này về bản thân của mình và làm mọi thứ cực kỳ cực kỳ tốt mà không nên phải một miếng nào hết các bạn sẵn sàng bỏ qua cái niềm vui của mình để có thể mang lại cái niềm vui cho người khác đây là một người cực kỳ cực kỳ xứng đáng lấy 100 anh chồng đại gia chục bà vợ đại gia luôn đó trời ơi <laughs> ôi dễ thương quá à tụi này giống như là mình thấy là các bạn à, sẽ nỗ lực từ đây đến cuối năm rất là nhiều để đổi lại những cái điều xứng thế cho bản thân của mình giống như là các bạn trồng cây và các bạn sẽ nhận được một vụ mùa bữa bội thu gì đó cho nên à, tụ hai à, tụ ba mà nãy giờ coi mà thấy cấn cấn á đừng quá lo nha rồi các bạn vẫn là một ông vua vẫn là một bà hoàng của chính bản thân mình mà thôi nhưng mà các bạn sẵn sàng lao ra chiến trường để mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho người khác và cả giá trị của bản thân của các bạn nữa trách tịch này luôn là một cái lá nói về cái sự công bằng các bạn bỏ ra cái gì các bạn sẽ nhân lại tương tự như vậy à, chúng ta có 10 chúng ta có sự mệt mỏi để đổi lại những cái điều tốt đẹp ừ từ đây mà nói chung là những cái đáp án này cho mình biết là từ đây cuối, năm thì các bạn cũng sẽ rất là bận nữa nha nên là có gì hãy giữ gìn sức khỏe mình chút à, à, điều tốt lành tiếp theo mà các bạn tổ ba à, nhận được từ đây đến cuối năm à, ờ, để có rồi đi đâu đấy ờ, sáu sáu chín cuốn The Lover Assessment À mình thấy là ờ, những các bạn mà tụ hai tụ tụ tụ ba chứ hả hay là các bạn mới chia tay á hoặc là không phải mới chia tay hoặc là các bạn đã có một cái mối tình mà các bạn à, đã đã đã, đã rời đi trước đó khá là lâu rồi hoặc là các bạn nói chung là các bạn mới chia tay đi thì um, cái mối quan hệ này đã chấm dứt hoàn toàn và bây giờ tình yêu lại nở hoa với các bạn một lần nữa và judgment ở đây là cái mối quan hệ này được ban phước và được chúc cho mọi người có nghĩa như là các bạn sẽ được sự ủng hộ từ những người xung quanh có thể như lúc trước là các bạn quen với những cái người mà nó uh, không có được người khác uh, ủng hộ chẳng hạn là các bạn rất là tuyệt vời nhưng mà bạn lại quen với một người đâu không thì mọi người xung quanh bàn tán ra vô rất là nhiều người ta nói là các bạn không nên quen với những người như vậy hoặc là các bạn uh, không uh, không cần phải nhất thiết là phải ở bên cạnh những người như vậy bạn xứng đáng với những điều tích cực hơn thì những cái lá bài này cho mình biết là uh, đã đến lúc mà bạn gặp được cái chân ái của đời mình rồi à, và tới đây cuối nào các bạn sẽ gặp được người đấy nha The Lover và cả Trisman và cái mối quan hệ này của bạn sẽ ủng hộ được được sự ủng hộ từ những người khác và biết đâu là uh, cả gia đình hai bên nữa ờ uh, Six qua cho mình cảm thấy như là các bạn đã đòi hỏi những cái điều mà tiêu cực và buồn rồi à, cái mối tình cũ hoàn toàn chấm dứt rồi ha nó không còn mình ờ, dính dấn là dây mơ rễ má gì hết là các bạn gặp được một cái người mà các bạn an tâm hơn an toàn hơn để có thể uh, quên đi được những cái điều tiêu cực những cái điều mà nó mang cái tính ám ảnh trong quá khứ đó. bây giờ mình sẽ coi điều tốt lành cuối cùng mà những bảy tuổi ba nhận được từ đây tới cuối năm tám cấp chính vậy ừ. và ba pentacle à, thật ra nhiều lúc các bạn cũng mơ mộng lắm các bạn cũng mong là mình ở nhà lầu xe hơi hoặc là như thế nào đó các bạn cũng ngưỡng một người khác lắm tại sao người khác người ta không còn phải làm gì cho trơn mà người ta đã đã, có thể xuống dưới như vậy rồi chẳng hạn như là các bạn cứ luôn so sánh bản thân của mình với người khác là tại sao người ta luôn đẹp hơn người ta luôn luôn có những cái này cái kia tích cực hơn và mình nghĩ là thật ra ai cũng muốn show off những cái mặt mà tích cực đến với mọi người hết mà thật ra là mình lại quên mất bản thân mình tuyệt vời như thế nào à, ngày cái lá tám cúc này nè đến cuối năm á các bạn sẽ, sẽ, sẽ, sẽ gặp được những cái điều mà nó lấp la lấp lánh mà nó hơi khiến các bạn tổn thương à, nè cái lá chín kiếm này các bạn à, chín dậy chứ hả à, mình mình cảm giác như là mình là một uh, chiến binh một uh, một người mà mà mà mà chỉ có thể chiến đấu tự bản thân mình chiến đấu một mình và mình mang rất là nhiều vết thương và tại sao mình cứ phải khổ như vậy hoài các bạn sẽ luôn hỏi mình như thế nhưng mà các bạn ơi là gì mà có các chứng trường nào mà nó nó nó có niềm vui đâu mọi người nếu mà chúng ta cứ muốn làm người mà sống cho niềm vui thì chúng ta sẽ không biết được thành công nó sẽ vang dội và nó sẽ lẫm liệt như thế nào đó cho nên nó là ở cho nên nè các bạn đã lao động cực nhọc như thế nào thì các bạn mới xứng đáng được nhận 10 xu một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất thật ra mình nghĩ là ai cũng có cái khổ cái khó nói của chính bản thân mình nhưng mà tại vì là người ta không nói ra thôi à, cái đáp bây giờ đang ta còn này ở đây á, là các bạn sẽ rút kết được à, sau khi mà nhìn quan sát những người xung quanh và tự nhiên các bạn cũng ngẫm đi lại ờ thật ra mình cũng hạnh phúc đấy chứ mình cũng đầy đủ hết chứ cho nên mình không so đo nữa cái năng lượng này giống như là các bạn đúc kết được các bạn có một cái sự trưởng thành được mà thay vì chúng ta cứ tập trung vào người khác thì chúng ta vẫn là một người rất là tuyệt mà đúng không chúng ta hướng đến những cái điều tốt hơn đấy cho nên là cái năng lượng của những bạn tụ à, tụ ba à, mình thấy là các bạn sẽ nhận ra được tôi đang cuối năm là mình tuyệt vời như thế nào và mình cũng đầy đủ mình cũng pro đó thôi biết mình sẽ có rất là nhiều người ủng hộ mình à, mình không cần phải so sánh bản thân mình với ai hết đây là một cái năng lượng đủ và khiến cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc hơn à, tại vì các bạn biết tại sao chúng ta luôn cảm thấy mình khổ mình luôn không vui mình luôn có những cái năng lượng tiêu cực hay không tại vì các bạn luôn cứ tập trung vào những cái điều mà mình không có Thôi cả là mình đã có những cái điều đáng ra là mình phải biết là à mình như vậy là mình đã xịn hơn khác rồi à, thì nói chung là cái tụ bài này nó mang một cái uh, tư duy uh, à, ờ, nhớ sinh rất là cao ha và cũng là ba tụ bài ngày hôm nay của mình à, thì đó là ba điều tốt lành mà các bạn có thể gặp được từ đây đến cuối năm nha mọi người à, thì à, à, nếu mà các bạn tụ à, tụ ba mà thấy những cái tập bạn chia sẻ của mình nó có ích đó, thì các bạn có thể comment ở bên dưới hoặc à, xịn hơn hãy đã có like video này mình sẽ rất là biết ơn và thả tim cho mọi người à, bây giờ thì mình sẽ đóng máy và hẹn gặp cho mọi người trong những video tiếp theo bye